Hữu Châu Phan Kính chào ai kêu em đó, mến chào cô Trần Đạo, mến chào pháp nguồn Lào Cai Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Như Pháp kính chào Đạo Tràng, sa thú sa thú đanh thai Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thương tọa Minh Hạnh Đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy Của giới đến hàng Phật tử của chúng con Như Pháp xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới Chư Pháp cũng xin thay mặt đầu tràng kính cảm ơn cô Sạng Đông đã mở xuân và cho nghe bài Pháp của Ngài Giác Giới. năm Mô Bích Hà Giá. Dạ, hôm nay thì Như Pháp kính mời bàn tay quý vị, mời cô Cẩm Vân, mời Thanh Thủy, mời cô Sạng Đông, à, mời Pháp Nguồn Lào Cai, mời à, cô Trần Đạo. Dạ, mời tất cả quý vị trong đạo tràng, quý nào có thể thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ông ngoại chữ bục kinh ngày hôm nay dạ sa thú văn tài pháp nguồn đầu cài và cô trận đạo dạ mời quý vị nghe Dạ con kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng ạ. Con kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cô Như Pháp, cô Hoa Nguyệt, cô Trần Đạo cho biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được ôn bài Kinh Tiểu Bộ Iti Buttaka, Kinh Phật Tự Thuyết chương 4, Phẩm Mê Khi Giá Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Ra Chá Gá Há tại Gueruwana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bây giờ tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamokkala chú ở động chim bồ câu Lúc bây giờ tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong. Đang nhập định, có hai dạ xoa là bạn với nhau đang đi từ phương Nam lên phương Bắc vì một vài công việc. Các dạ xoa thấy tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong Thấy vậy, một dạ xoa nói với dạ xoa thứ hai, Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này. Được nghe nói vậy, vị sa ờ, vị dạ xoa này nói với dạ xoa ấy, Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ hai, vị dạ xoa ấy nói với dạ xoa này, Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này Lần thứ hai, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy, chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn này, này bạn, sa môn ấy vị đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ ba, vị dạ xoa ấy nói với vị dạ xoa này, này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu của vị sa môn này. Lần thứ ba, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy, chớ có làm này không làm gì được với vị sa môn này bạn sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại uy lực rồi dạ xoa ấy không nghe theo dạ xoa này liền đánh trên đầu tôn giả Sariputta với cái đánh này có thể có thể làm ngã con voi 7 đến 8 khỉu tay cao hay làm bể tan ngọn núi lớn ngay lúc ấy dạ xoa ấy hét lớn tôi bị cháy tôi bị cháy và rơi vào đại địa mục dạ con đã đọc hết đoạn một ạ dạ con xin kính mời cô Trần Đạo lên đọc đoạn 2 con xin phép Dạ Nam Mô Bích Tha Giá Nam Mô Khâm Ma Giá Nam Mô Sang Kha Giá Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Cô tu nữ như Pháp Kính chào quý anh chị trong đạo tràng Con xin đọc đoạn 2 à. Tôn giả Maha Mokgalana giới thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta sau khi đến nói với tôn giả Sariputta mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn mong rằng hiền giả có thể chịu đựng mong rằng hiền giả không có đau đớn này hiền giả Mokgalana tôi có thể kham nhẫn hiền giả Mokgalana, tôi có thể chịu đựng. Hiền giả Mokgalana, nhưng đầu tôi có đau. Thật chi diệu thai, hiền giả Sariputta, hiền giả Sariputta thật có thần lực lớn, thật có quy lực lớn. Ở đây thưa hiền giả Sariputta, có con giả dạ soa đánh trên đầu hiền giả, đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy, có thể làm ngã con voi 7 đến 8 khỉ tai cao hay làm bể tan ngọn núi lớn. Và tôn giả Sariputta đã nói như sau: Này hiền giả Mốc Galana, tôi có thể kham nhẫn. Này hiền giả Mốc Mốc Galana, tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi có hơi đau đầu. Thật di diệu thai, hiền giả Mốc Galana, thật khi hữu thai hiền giả Mốc Galana có đại thần lực là tôn giả Maha Moggallana, có đại quy lực, vì rằng hiền giả có thể thấy được giả xoa, nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói. Thế Tôn với thiên nhĩ, thanh tịnh siêu nhân, nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long tượng ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này tâm ai như tảng đá an trú không dao động không tham vật khả ái đáng phẫn nộ không sân tâm ai tu như vậy từ đâu khổ đến được và dạ, cảm ơn chị đặng đông đã post bài ạ à. Dạ, và con xin gửi mic lại cho chị cảm nhân ạ à. già dạ, sa phú sa rú xích trần đạo nam mô bút thà giá dạ nam mô tham ma giá dạ nam mô song kha giá con kính lành lễ đức phật con kính lành lễ giáo pháp con kính lành lễ đức tăng con kính lành lễ thường tọa minh hạnh cùng chư tôn đức kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung con xin đọc kinh tiểu bộ ý tí vút tá cá kinh phật tự thuyết chương 4 phẩm mê ý giá Bài năm Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Ra Chá giá Há Tại quê Lú Quá Ná Chỗ nuôi dưỡng các con sóc Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta và tôn giả Maha Mốc Ga La Ná trú ở động chim bồ câu lúc bấy giờ tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong đang nhập định có hai dạ so là bạn với nhau đi từ phương nam lên phương bắc vì một vài công việc các dạ so thấy các dạ so ấy thấy tôn giả sari vút tá trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong thấy vậy một dạ so nói với một nói với dạ so thứ hai trầy bạn ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này được nghe nói vậy vị dạ so này nói với dạ so ấy chớ có làm vậy này bạn không làm gì được với sa môn không làm gì được với vị sa môn này bạn sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại uy lực lần thứ hai vị giả so nói ấy nói với vị giả so này này bạn ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này lần thứ hai giả so này nói với vị giả so ấy chớ có làm này bạn không làm gì được với vị sa môn này bạn vị sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại quy lực lần thứ ba vị đại dạ so ấy nói với vị dạ so này này bạn ta có ý muốn đánh trên đầu của vị sa môn này lần thứ ba vị dạ so này nói với vị dạ so ấy chớ có làm này bạn không làm gì được với vị sa môn này bạn sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại uy lực rồi dọ dạ so ấy không nghe theo dạ so này liền đánh trên đầu tôn giả Sariputta với cái đánh này có thể làm ngã con voi bảy đến tám khỉ tai cao hay làm bể tan ngọn núi lớn ngay lúc ấy dạ so ấy hét lớn tôi bị cháy tôi bị cháy và rơi vào đại địa ngục và dạ hết đoạn 1 và dạ mến mời bàn tay của sư đặng đăng xa thốn cô cảm nhân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 thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta sau khi đến nói với tôn giả Sariputta mong rằng hiền giả có thể tham nhẫn mong rằng hiền giả có thể chịu đựng mong rằng hiền giả không có đau đớn này hiền giả Mokkalana tôi có thể tham nhẫn hiền giả Mokkalana tôi có thể chịu đựng hiền giả móc ca la ná nhưng đầu tôi có đau thật di diệu thai hiền giả sari bút tá hiền giả sari bút tá thật có thần lực lớn thật có quy lực lớn ở đây thưa hiền giả sari bút tá có con giả dạ xoa đánh trên đầu hiền giả đánh thật mạnh Với cái đánh ấy có thể làm ngã con voi bảy đến tám kiểu tay cao hay làm bể tan ngọn núi lớn. Dạ tôn giả Sari Bút Tá đã nói như sau. Này hiền giả Mokkalana, tôi có thể tham nhận Này hiền giả Mokkalana, tôi có thể chịu đựng. Nhưng tôi hơi đau đầu. Thật di diệu tai hàng hiền giả Mokkalana thật hy hữu thai hiền giả móc can la ná có đại thần lực là tôn giả má ha móc can la ná có đại quy lực vì rằng hiện giả có thể thấy được giả xoa nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói thế tôn giới thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long tượng ấy rồi thế tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này bốn tâm ai như tảng đá an trú không dao động không tham giật khả ái đáng phẫn nộ không sân tâm ai tu như vậy từ đâu khổ đến được dạ thưa chấm dứt không biết sis thanh thủy có trước máy không kính mời sis lên đọc bài tiếp dạ dạ không ai hết chắc mà cô tu nữ là như pháp hay là làm sao ạ à? em sẽ à pháp mời sư pháp bộ là ca lên đọc tiếp ạ dạ kính mời tiếp Dạ vâng ạ, à, con chưa được đọc đoạn 2 cho con xin phép được đọc đoạn 2 được không ạ? Dạ. Con cảm ơn cô Như Pháp cho biết tín hiệu Con xin đọc đoạn 2 Kinh Tiểu Bộ, Iti Vuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết chương 4 Phẩm Mê Hi Giá Cái này có phải là đoạn 2 không? Con đang, đang đọc đoạn 2 ạ Con cảm ơn cô Tôn giả Maha Moggallana với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân Thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu Thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta Sau khi đến nói với tôn giả Sariputta, mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng hiền giả không có đau đớn. Này hiền giả, Mộc Gá La Ná, tôi có thể kham nhẫn, hiền giả Mộc Gá La Ná, tôi có thể chịu đựng, hiền giả Mộc Gá La Ná, nhưng đầu tôi có đau thật vi diệu hay hiền giả Sariputta hiền giả Sariputta thật có thần lực lớn thật có uy lực lớn ở đây thưa hiền giả Sariputta có con dạ xoa đánh trên đầu hiền giả đánh thật mạnh với cái đánh ấy có thể làm ngã con voi 7 đến 8 khỉu tay cao hay làm bể tan ngọn núi lớn và tôn giả Sariputta đã nói như sau này hiền giả mốc ga mốc ga la ná tôi có thể kham nhẫn này hiền giả mốc ga mốc ga la ná tôi có thể chịu đựng nhưng tôi có hơi đau đầu thật vi diệu thay hiền giả mốc ga la ná thật vi thi hữu hay hiền giả mốc ga la ná có đại thần lực là tôn giả Maha Mokkala có đại uy lực vì rằng hiền giả có thể thấy được dạ xoa nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói. Thế Tôn với thiên nhị thanh tịnh, siêu nhân, nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long tượng ấy. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Ai như tảng đá, an chú không dao động, không tham vật khả ái, đám phẫn nộ không sân, tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được, bản dịch dạ con đã xin được đọc hết rồi ạ con xin phép được dâng mic đến cô Rác. Dạ. dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Năm ông Bích hai á, còn thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân. Cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng như Pháp kính lễ với bà, với cô tu nữ. Như Pháp kính chào với anh chị em đạo hữu. Từ vào đầu tràng kính chào anh chị Phan Quang Liêm thì vào đầu tràng. Dạ, <clears throat> đồng hồ con thì còn sớm 5 phút. Nhưng à, Phật tử đã ôn bài rồi và con cũng thấy là có thường tọa pháp tân vào rồi. Dạ sư có thể à, cho chúng con cung thỉnh pháp sư trước mấy phút không ạ? Dạ, à? Dạ tại con thấy bài hôm nay hơi dài nếu à, sư có thể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 tha xa Hàng thiện tình mãi mê trần cảnh na nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan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 Kinh Tiểu Bộ Itiputaka Kinh hợp Tự Thuyết Chương 4 Phẩm Mê Ghi Giá Bài 5 La Mã Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Kosambi Tại khu vườn Kosita Lúc bây giờ Thế Tôn sống bị các tỷ kheo Tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ Các vua, các đại thần của vua Các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy rầy Bị quấy rầy nên khổ không có thoải mái an ổn, rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau. Nay ta sống bị các tỷ kheo, tỷ kheo ni, vân vân, quấy rầy, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời đại chúng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát, đi vào Kosambi để khất thực. Khất thực ở Kosambi khất thực ở biết Xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, liền dọn dẹp sàn tòa của mình, cầm y bá, không nói cho thị giả biết, không báo cho những cho chúng tỳ kheo biết, một mình không có người thứ hai ra đi. Bộ hành hướng đến Ba Lý, Ba Lý Lây Giá Cá, tiếp tục bộ hành và đi đến Ba Lý, Ba Lý, Ba Lý Lây Giá Cá tại đây Thế Tôn sống ở Bà lầy dạ cả khóm rừng rạch khí tá dưới gốc cây xà lạ hoành đà hoành đá dưới gốc cây xà lạc hoành đá rồi một con voi bị cả con voi các con voi cái các con voi con các con voi còn mũ quấy rầy ăn cỏ với đầu ngọn cỏ bị đứt bị cắt đứt ăn cắt cành cây bị gãy, uống nước bị vẫn đục. Khi hợp lặng xong, lên khỏi nước nó bị cát. Con voi cái cọ sát thân mình, vì bị quấy rầy nên khổ không có thoải mái, an ổn. Rồi con voi ấy suy nghĩ, ta bị các con voi, các con voi cái vân vân, ta vì bị viền quấy rầy nên khổ không có thoải mái an ổn vì ta hãy sống một mình xa rời khỏi đàn voi rồi con voi ấy rời khỏi đàn voi đi đến giá Balilaya tại khóm rừng Rắc, Rakhita ở gốc cây Sala Phadda. Tại đấy con voi ấy, tại chỗ nào thể tốn ở, tại chỗ ấy nó dọn sạch cỏ với cái vòi của mình kem nước uống, đồ ăn để thấy tôn dùng. Rồi thể tôn, trong khi sống độc cư thiền định, tư tưởng như sao được khởi lên. Ta trước đây bị các tỳ kheo, tỳ kheo ni, quấy rầy, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống, không có bị các tỳ kheo, vân vân, không có bị các ngoại đạo đệ tử, các ngoại đạo quấy rầy. Vì không bị vẫy rầy, ta sống an lạc thoải mái. Còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau. Trước đây ta sống bị các con voi, vân vân quấy rầy. Vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Này ta sống không bị các con voi, vân vân quấy rầy. Ta ăn cỏ với đầu ngọn cỏ, không bị cắt đứt. Ăn các cành cây, không bị bẻ gãy uống nước không bị vận đục khi hợp nặng xong nên khỏi nước ta không bị các con voi cái cọ sát thân hình ta không bị quấy rầy nên sống an lạc thoải mái an ổn rồi thể tâm sau khi biết hạnh viễn ly của mình với tâm của mình biết được tâm của con voi ấy ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này năm đây là con voi với voi với voi có ngà lớn với tâm điều phục tâm một mình vui thích rừng Bài 6 La Mã Như vậy đã nghe một thời Thế Tôn trú ở sau Quách Thí tại Chê Tá Qua Ná, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Pindo lạp hà đã đò cha ngồi không xa thế tôn bao nhiêu ngồi kiết già lưng thẳng sống ở rừng đi khất thực mặc y lượng từ động sát chỉ mang ba y ít dục biết đủ chuyện nghi không ưa thích hội hợp tinh cần tinh tấn nói hạnh đầu đà chú tâm vào tăng thượng tâm thế tôn thấy tôn giả phinder Lapha Radoacha ngồi không xa bao nhiêu ngồi kiết già lưng thẳng vân vân chú tâm vào tăng thượng tâm rồi thể, chú tâm vào tăng thượng tâm rồi thể tôm sau khi biết rõ ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này 6. Không mắng, không gia hại, chế ngự, không giới bổn,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 Dạ Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô tham Dhammaya, Nam Mô Sankhya. Cảm ơn ờ, cô Như Pháp đã đọc cho cái bài học hôm nay. Ờ, kính ờ, chào Thượng tọa Minh Hành, để được từ Đức, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Ừ, cái bài học hôm nay đó là chúng ta học bài số 5 La Mã, cũng như là bài số 6 của La Mã hai bài do hai hai bài này nó có cái ý nghĩa liên hệ với nhau cho nên hôm nay chúng ta học luôn cả hai bài sự thật ra cái bài thứ nhất thì nó cũng không có cái ý nghĩa gì đặc biệt ở trong cái chi pháp tu tập ừ. bây giờ thì à, trước khi giảng chúng tôi cùng quý vị hướng về à, tam bảo đảnh lễ tấm tắc arahang samma sambuddho bút thăng phật quanh tăng á ký qua địa mỹ nhất tâm đảnh lễ đức thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác đấng thiên nhân sự bi trí vẹn toàn so khá tô phá ga quá tà thâm mô thâm măng nạ sa mỹ nhất tâm đảnh lễ giáo pháp và đức thế tôn khéo thuyết giảng đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc là thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ Subati Bano Pharawato Sawakasanko Sankhang Namani biết tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng Các ngài quả đắc quả thánh hoặc cộng phạm Là mô phạm của quần sinh Là phước điện của chư thiên và nhân loại Nguyện cầu mang tam bảo gia hộ cho chư tôn đức Quý cô tu nữ, quý thiện nam tính nữ Luôn được sự an lạc gia dạ kính bạch uh, chư tăng à, Kính thưa quý vị <clears throat> hôm nay chúng tôi không có được khỏe do bị bị cảm cho nên là nó không được khỏe trong người chúng tôi xin được uh, giảng cái bài học này à, chắc có lẽ là cũng giảng với cái thời gian <clears throat> à, kính bạch chư tăng kính thưa quý vị cái bài học số 5 la mã ở đây là nói cái sự kiện của Kosambi chúng ta thấy à, ở đây trong câu chuyện này nói đến một cái con voi <clears throat> con voi có gọi là Balayaka <clears throat> và ở trong cái khu rừng cũng tên là Balayaka <clears throat> cái sự kiện mà à, chúng ta biết là cái sự kiện Kosambi đó cái sự Sukambi tức là một địa danh nơi đó xảy ra cái sự mâu thuẫn À, bất hòa giữa chư tăng với nhau giữa chư tăng với nhau cho nên rằng à, là, đức phật à, cũng có khuyên ngăn khi mà chư tăng bất hòa thì những người đàn tính phật tử họ cũng sinh ra chia rẽ bất hòa rồi chư thiên họ cũng chia rẽ bất hòa cho nên đó là một cái cái sự bất lợi cho cái đời sống tu học của chúng ta nếu chúng ta đứng rơi vào trong cái hoàn cảnh đó <clears throat> cái sự kiện mà chúng ta đọc ở trong kinh pháp cú có nói đến cái câu chuyện là của một vị à, pháp sư à, một vị pháp sư à, khi đi vệ sinh rồi là không có không có úp cái à, sau khi mà đi vệ sinh dội nước xong rửa rái xong á không có úp cái gáo nước xuống đẩy ngửa lên trên này theo luật thì mình đi vệ sinh đó là mình phải úp xuống ừ, để à, à, khi mà nước nó không có tồn động vô trong cái cái gáo nước nó không có dơ là một nó không có những cái con lăng quăng con mũi đậu trên đó là vì pháp sư này khi mà đi vệ sinh xong là không có lật úp cái cái gáo xuống mà lật ngửa lên một lát sau nữa thì à, một vị luật sư cũng đi vệ sinh xong rồi cái à, thấy cái gáo nước bị lật ngửa lên cho nên là vị pháp sư luật sư này về nói với đệ tử của mình <laughs> nói với đệ tử của mình là vị pháp sư đó không có biết luật à, không biết luật đi vệ sinh rồi lật ngửa cái gáo nước lên thế rằng hai bên ừ, giữa vị pháp sư này và luật sư này bất hòa nha rồi đệ tử của luật sư với lại hai đệ tử của vị luật sư và đệ tử của vị pháp sư nó cũng sinh ra cái sự bất hòa thế là nó xảy ra bất hòa thì đức phật ngài mới can gián ngài mới can ngăn ngài can ngăn tới ba lần không nghe chưa tỳ kheo này không có nghe mà quý vị biết không lúc đó nó là bất hòa rất là nhiều thì đức phật ngài mới ờ, can ngăn ba lần vậy không được cái ngài mới đi vô trong cái khu rừng gọi là khu rừng ba lây giá cá này nè thì ở đây cái cái tên con voi nó cũng đặt cái tên cái khu rừng đó lấy cái tên của khu rừng nè. voi nó ở trong cái khu rừng đó cho nên là <laughs> đặt cho nó cái tên gọi là ba lây gia cá sự thật cái sự việc đó, đó khi đức phật ngài vô đó ngài nhập hạ ở đó ba tháng cho nên chúng ta thấy cái hình là đức phật này vô đó này tĩnh tu trong 3 tháng rồi là có con voi với con khỉ nó hầu ngài à, à, thì à, đó là cái sự việc mà chúng ta thấy sau đó thì ông cấp cu độc về ông với bà quy sa kha rồi đến để mà khi mà để mỗi lần đến chùa đó, không gặp phật không gặp phật thì những người những vật tử cư sĩ này họ thấy vậy họ mới than phiền là không có đức phật cho nên là họ cũng cảm thấy nó không được hài lòng đó, thì họ mới thỉnh với ngạ nan thưa với ngạ nan là làm sao thỉnh được đức phật trở về thì quả thật là đức phật ở đó hết ba tháng mùa mưa an cư ở tại đó rồi xong 3 tháng đó thì ngạ Nan ấy, với sự yêu cầu của ông cấp cổ độc cũng như mà Visakha những người đàn tính khác ấy, nên là vô trong rừng Balayaka thỉnh Đức Phật về thì cái câu chuyện nó chỉ là như vậy thôi ở đây trong cái kệ ngôn này đó, nói là đây là voi với voi à, với voi có cả nhà lớn à, với tâm điều phục tâm một mình vui thích rừng đây cũng chẳng là à, chỉ qua là nói một điều đó là mình thích ở trong một cái nơi thanh vắng hay là cái tâm của mình phải nghĩ đến cái cái đời sống độc cư đấy đời sống độc cư độc cư ở đây không hẳn là mình phải đi vô trong rừng mình ở nhưng mà là lúc nào đó lúc nào cũng vậy cái tâm mình cũng phải hướng đến cái đời sống thiền tập an tịnh à, thiền tập an tịnh cho nên là mình phải thích sống đời sống độc cư Ờ, thính thích cái nơi yên tĩnh chứ không phải là thích cái nơi ồn ào quyên náo nó không thích những gì đó cho nên cái tâm mình tự đặt lại cái hỏi cái tâm mình coi mình có thích cái nơi độc cư hay không đó là một cái câu chuyện mà ờ, chúng ta nói ở đây đó là không có cái hạnh phúc nào lớn bằng cái việc mà tâm mình được điều phục bởi vì cái tâm được điều phục thì chúng ta sống được ở đâu đó thì chúng ta vẫn có được cái sự an lạc và nếu mà tâm không được điều phục thì ở đâu nó cũng không có được cái sự an lạc cái tâm của mình nó dễ bị sự móng vọng móng vọng mình ở nơi ồn ào thì mình nghĩ là vô ở trong cái nơi uh, thâm sâu cùng cốc sơn lâm vậy đó, để mà mình yên tĩnh nhưng mà rồi cái tâm mình không có đào huấn luyện cho cái tâm của mình thì mình ở trong rừng thì mình cũng lại không có sự an lạc được ờ, nhưng mà ở đây hỏi một tự đặt ra một điều đó là tự mình hỏi coi mình có thích nơi độc cư hay không giống như là một cái vị mà có một cái đời sống thiền hành á, thiền tập đó thì lúc nào cái vị đó họ cũng có được cái chuyên tâm vào trong cái đề mục cho nên họ vẫn có được cái sự an lạc trong mọi cái hoàn cảnh nào Thank you.